Tên tên tên tên <laughs> Trời ơi, cười cười xong ho quá Tại vì ai bình tĩnh em Ok bạn ơi, thì như anh em cũng đã biết Nếu những bạn nào mà đã xem tập 1 á, Thì chắc các bạn cũng biết rằng là Trong tập 1, Hero Team bọn mình đã tham gia trò chơi con mực Và đã có một người bị loại À quên, và trò chơi hôm qua là trò chơi gì Mình sẽ nói cho các bạn biết nha Nếu bạn nào xem thì chắc các bạn cũng biết Trò chơi hôm qua là trò chơi tách kẹo mọi người ạ à. Và ngày hôm qua đã có một người bị loại Đó chính là Kairon Trời ơi, Kai ơi rồi con trai gì đâu mà chơi game thua gái luôn nhục quá trời cái đó là mình nhường thôi bạn hiểu không mình nhường thôi Ôi, trời mình chưa thấy mình chơi game gồm cái nào đâu trời ơi nhường nhường kiểu gì mà thua cái sammy luôn trời oh, ơi ok bạn ơi thì mấy bạn biết tại sao hôm nay kairon lại xuất hiện ở đây không là bởi vì hôm qua có rất nhiều bạn thương kairon cho nên các bạn đã ủng hộ like rất là nhiều và video hôm qua đã đạt được 50.000 like rồi các bạn ơi à có thể là bây giờ bạn đang xem bạn không thấy được ở ngoài là 50.000 like đâu là bởi vì là youtube ờ, gọi là like tăng cao quá cho nên là youtube chưa lát kịp nha bạn nha chứ thật sự là bên trong video thì đã được hơn 50.000 like rồi nha các bạn nha Ấy, thì Kairon đã được mấy bạn giúp cho hồi sinh 50 like để Kairon sống lại mọi người ạ à. <laughs> ok thì Kairon đã được quay trở lại nha các bạn nha nhưng mà lần này á người nào thua sẽ bị loại luôn chứ không có còn được 50 like sống lại như y như là trận một đâu nha không có chuyện đó đâu nha rồi Kairon biết ơn các bạn cảm ơn các bạn đi Kai trời đất ơi cảm ơn mấy bạn nhiều lắm luôn á trời ơi thiệt tình luôn á mình mới trong trận đầu tiên mà mình bị loại rồi mình buồn quá trời đúng Tụi rồi mình chơi luôn rồi Iron gà bắp mấy bạn ơi ok và hôm nay mấy bạn ơi vẫn tiếp tục sẽ là trò chơi con mực nhưng mà trò chơi hôm nay sẽ khác trò chơi ngày hôm qua nha các bạn nha các bạn biết trò chơi hôm nay là gì không đấy bạn xem đây thì như anh em đã thấy ở đây mình đã chuẩn bị cho mọi người một cái sân thi đấu và ở trên kia mọi người thấy có một con số đó chính là 3 phút mọi người ạ à. đấy thì trò chơi hôm nay sẽ như thế này trong vòng 3 phút người sẽ phải bắt cua từ ở bên đây nhảy qua đây đó ấy da trời xin dừng đánh em thì hôm nay nè bạn ơi chúng ta sẽ tiếp tục đến với trò chơi con mực tập 2 nha bạn nha và tất nhiên rồi tập 2 thì tất nhiên là sẽ sẽ phải có trò chơi khác ngày hôm qua bạn hiểu không ngày hôm qua là bọn mình đã chơi tách kẹo rồi nè hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến một cái trò rất là vui luôn bạn coi à ở trên đây mình đang để một cái bảng thì bạn có thấy là trên cái bảng này có con số là 3 phút nha mọi người thì trong vòng 3 phút người chơi sẽ phải gọi là bắt cua qua những cái chướng ngại vật bạn coi này thấy không mình sẽ bắt cua qua đây nha đó bên dưới có lava kìa rất là nguy hiểm luôn sẽ phải bắt cua qua đây rồi ra coi làm gì á tránh trời ra coi ừ, trời nhảy qua đây nữa bạn và khi qua bên đây Ủa, sao mày không có gì vậy rồi đây bạn ơi, hồi nãy mình có chuẩn bị mấy con mèo mà mình quên mất là mấy con mèo hồi nãy mình đang đứng quay nó chạy đâu mất tiêu rồi bạn ơi. Đây, bạn thấy không? Sau lưng của mình là có rất là nhiều mèo nè. Thì nhiệm vụ của người chơi trong vòng 3 phút sẽ phải chạy qua bên đây. Đó, chạy về mấy con mèo ấy chụp một con mèo đó thấy không mình bắt được một con mèo nữa bạn đó. À. sau đó chúng ta sẽ phải đem con mèo về nhà đó chúng ta phải nhảy qua đây nhảy qua hàng rào rồi sau đó bắt cua lên từng block đó nhảy qua đây cố gắng lên cố gắng lên ấy nhảy qua đây nè đó vượt qua rất nhiều chướng ngại vật Sở đem con mèo về đây và thả vào trong chuồng Đó bạn thấy không Và trong vòng 3 phút Người nào bắt được nhiều mèo hơn Thì người đó sẽ là người giành chiến thắng còn người nào không bắt được nhiều mèo hơn thì các bạn biết rồi đó Người đó sẽ là người bị loại và sẽ vĩnh viễn không bao giờ được xuất hiện trong trò chơi con mực nữa Các bạn hiểu không? Đó, ok Và không nói nhiều nữa bạn ơi Mới vừa gọi là hướng dẫn các bạn chơi thôi là mình đã thấy cái trò này vui ơi là vui rồi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào trò chơi nha Và trước khi bắt đầu các bạn hãy kéo xuống bên dưới phần bình luận Mấy bạn hãy thử bình luận xem coi Mấy bạn nghĩ trong tập này ai sẽ là người bị loại thì nhớ bình luận lại cho mình biết nha Còn bây giờ thì mọi người đã sẵn sàng chơi cùng với tôi chưa nào? Cái rồi à, Sẵn sàng rồi đúng không? Ok Chúng ta cùng nhau bắt đầu nào Let's go Rồi ok các bạn ơi Thì trận đầu tiên thì sẽ là mình và Sammy thi đấu với nhau nha các bạn nha Sammy ơi Bà đã sẵn sàng thi đấu với ừ. tôi chưa? Sẵn sàng Việc mà bê mèo là tôi thích lắm Tôi, tôi thích ôm mèo lắm luôn á Chắc chắn tôi sẽ là người thắng Thắng chắc chắn luôn Trời ơi Mấy bạn ơi Mình có muốn thắng cũng không được nữa Bà Sam này bà dữ như bà Trần vậy á Cho nên mình sợ mình thắng bả Cái bà quýnh mình gì đó Lên giam Cố Vũ Phong Cố lên Phong ơi Cố lên Phong ơi Đúng rồi Đúng rồi Mọi người phải cổ vũ cho tôi như vậy Ủa dịch dịch làm gì dịch Dịch con gà xuống cho em ăn hả dịch Tao Tao Khắp đôi thuốc được ai Yên tâm đi Em Em sẽ không để thua con gái đâu Ôi Sammy ơi bà yên tâm đi Tôi là tôi chơi công bằng lắm Không có chuyện mà tôi nhường bà đâu Cho nên là oh. trận này bà mà thua đừng có trách tôi nha ừ, Ai mà thèm không nhường Tôi là chắc chắn tôi thắng ông rồi Hiểu chưa Ôi mày đặt đồ Đây các bạn coi nè Anh em của mình Anh em tốt mình đang đứng ở trên kia nhảy ủng hộ cho mình nè Nhảy nhảy đi nhảy đi nhảy đi Tăng tăng tăng à, Nhảy đi bậy. Chị em ơi chị em ơi nhảy tôi đi Chị ơi lũng tủng à. trời ơi nhảy lên. À, <laughs> hội anh em hội anh em đang ủng hộ mình rất nhiều mình không thể nào để thua được các bạn rồi. rồi ok bây giờ nha chúng ta chuẩn bị bắt đầu nha 3 phút để coi ai bắt được nhiều nhiều được nhiều mèo hơn nè ok <laughs> rồi ok sammy ơi chuẩn bị uh, sẵn sàng nha tôi đếm từ một đến ba là bắt đầu nha dạ, rồi ok <laughs> chuẩn bị nè một hai ba bắt đầu ok bắt cua nè hey, nhảy qua đây tôi à tôi nghĩ là tôi sẽ bắt cua thắng sammy mọi người ơi ui ơi xém té xuống lava trời ơi may quá may quá ok nhảy qua đây à. ôi là vòng ơi sao đây, đây. trước em rồi kìa đây đây em bắt được một con rồi em bắt được em em bắt được một con rồi em bắt được một con rồi em bắt được một con rồi ok đem về mấy con mèo này đứng lại với liêu liêu sammy không bắt được luôn, trời trời ơi ờ. sammy nuôi mèo mà sammy không biết cách bắt mèo ok ai <laughs> trời ơi trời mới được Rồi. con nè tôi được một con rồi nha tôi tôi qua tôi bắt qua một con ơi. nữa nè là tính ra <laughs> tính ra nhà của bà bên kia kìa bà bà nhảy qua nhà tôi làm gì ok cố lên tao ơi cố lên yes ok tao nó tiếng đẩy phong nhảy xuống á Ê đây hai được hai con mèo rồi hai con mèo rồi hai con mèo ok cầm con mèo này nó nặng quá bạn ơi nó mập y nhưng bác cam nhà mình vậy trên mình chạy nhanh không được bạn ạ à. khổ ok bỏ đây à. mấy phút rồi mọi người con con con mấy phút nữa con mấy phút nữa còn hai phút còn hai phút còn hai phút còn hai phút còn hai phút nữa chị em ơi okay. lên sao đây đây đây ôi thời gian chơi nhanh vậy một phút được hai con mèo khổ quá khổ quá một, một một phút mới được hai con mèo mấy con mèo ấy chạy nhanh lắm ok rồi được thêm con nữa nè mèo đứng lại quá <laughs> Sammy nãy giờ Sammy nãy giờ không bắt được con nào đi Làm gì một con gì vậy Sammy nãy giờ không bắt được con mèo nào bạn ơi quê ơi dạ, luôn bạn ơi từ từ okay. từ nhảy qua đây nè đó hai con mèo ba con mèo yes hay quá bà định ơi hay quá bà ơi ui định có định Sammy té xuống ba đấy gì ủa sao vậy? Ủa sao lại thấy Sam bắt được con mà sao bên kia chưa bên cái chuồng chưa được con này đây Ai biết con rồi mà Ủa okay. tôi, đứng lại Rồi, đây, hai con nữa là, một con nữa là bốn con Rồi, rồi, rồi Hay quá Phong ơi, hay quá Phong ơi Em, em thắng rồi, em thắng rồi Em thắng rồi, em thắng rồi Trận này em thắng quá Phong ơi, trời ơi, Phong bắt cua điêu luyện quá túi mà, từ nãy giờ chưa té phát nào luôn ghê không Ok, bốn con rồi đúng không? bốn con rồi, bốn con rồi bốn con Rồi, ok ở à, đây hai con, hai con, hai con, hai con Rồi, cô lên, cô lên À đây, đây tôi tôi bắt đủ 10 con luôn cho mọi người coi đó mà không biết đủ hay không còn bao nhiêu phút ta còn nhiêu phút đâu còn 50 giây 50 giây bye bye ôi con mèo chạy nhanh quá à rồi ok bắt được rồi bắt được rồi ít nhất cũng phải được năm con rồi ít chắc rồi ít nhất cũng phải được năm ờ, con chắc con hồi à. chị em con hồi chị em tôi tin hồi chị em tôi tin đây nhảy qua đây nhảy qua đây tưng tưng tưng tưng rồi năm con năm con rồi năm con rồi năm con rồi cuối lên ba con ba con rồi tiếp ơi coi ơi đây đây đây em em đang cố gắng còn nhiêu phút nữa còn nhiêu giây nữa còn nhiêu giây nữa còn 30 giây, còn 30 giây, còn 30, 30 giây. 30 giây, ơi, 30 giây sao kịp Ây da, rồi. xong té xuống lava rồi. Ờ, ờ, mấy con mèo à bên đây bên đây nhiều hơn, bên đây nhiều hơn nè, bên đây nhiều hơn qua đây bắt, qua đây bắt. Mấy con mèo đứng lại. Mấy con mèo chạy nhanh quá, mình đang bị cháy lava. Té luôn rồi, xong té xuống lava luôn rồi. Ây da, 10 giây. No, em đang bị cháy. À. Ơi con mèo, con mèo con mèo con mèo trời ơi thế rồi hết thời gian rồi Ôi, xong rồi hết thời gian hết giờ hết giờ hết giờ hết giờ hết giờ hết giờ trời ơi tức ghê luôn các bạn pha cuối con mèo nó núp đằng sau cái anh anh áo hồng các bạn ơi bực ghê luôn á ủa cái anh trái tim sao tiền anh đứng như vậy chi nó núp sau lưng anh em không bắt được là tại anh hết á ôi tại ông tại ông á tôi thua <laughs> thôi bây giờ chúng ta cùng nhau về đếm coi chúng ta được bao nhiêu con mèo nha ok để mình à, bay về nè để đếm coi phong thì được được 1, 2, 3, 4, 5 5 con mèo Quá đơn giản Chăm được ba con mèo Sammy Sammy được 1, 2, 3 ba con mèo bạn ơi Vậy là mình thắng con Sam là 4 à Yes, mình được mình được uh, <laughs> mình thắng Sam gọi là hai con nha các bạn nha. Bốn con, Phong ơi bốn con. Thêm con nữa là bốn nè. Nè, Jimmy là bốn nè. Dạ. Thì mèo simi đó hả không mèo mèo mèo simi là không tính nha ok <laughs> rồi ok bạn ơi thì như anh em cũng đã biết thì mình đã là người giành được chiến thắng rồi đó rồi ok vậy là sammy đã bị loại trong màn này ok yên tâm đi vẫn còn một cơ hội cho sam nữa một tí nữa sam sẽ chiến đấu với những người bị loại khác nha bạn nha rồi ok, okay. rồi chúng ta cùng nhau đến với cặp đôi tiếp theo nào let's go rồi ok bạn ơi và trận đấu tiếp theo của chúng ta sẽ là một cặp đôi đang rất là hot trong cộng đồng hero team livestream Xin giới thiệu với mọi người đó chính là Mr. Dịch và ca Mui một m tám Mui ơi chào khán giả Mui chào chào khán giả đúng rồi thôi thôi mét bảy thôi tiết kiệm gọi là gì ta khiêm tốn khiêm tốn ừ khiêm tốn khiêm tốn một mét bảy ờ, ok mét bảy thôi đúng không ok rồi thì uh, trận đấu này các bạn hãy thử đoán xem ca Mui với dịch ai sẽ là người giành được chiến thắng nha rồi ok bây giờ thì dịch với mui uh, sẵn sàng chứ nào chuẩn bị nè em đếm đến một đến ba là em bắt đầu thời gian là hai người sẽ chạy qua kia bắt mèo nha ok chuẩn bị nè một hai ba bắt đầu ok đếm giờ rồi đếm giờ rồi đây thời cố gian lên, bắt đầu đếm các bạn ơi cố lên mùi ơi đúng rồi cố lên mùi ơi cố đúng lên rồi, dịch rồi, ơi cố lên cố lên Ê khoan gì đâu sai sai không ơi, mình phải cổ vũ dịch chứ. À quên mình phải cổ vũ dịch chứ sao thì mình lại cổ vũ cho mui ta không được không được. Ôi Ok. rồi, bắt được rồi, bắt được rồi. Đây mấy bạn đang Ôi. thấy là mấy bạn đang thấy là mít tới dịch Mít tơ dịch cũng đang bắt được một con mèo Rồi sắp té xuống lava Té xuống lava trời ơi dịch ơi dở vậy dịch Trời ơi Dịch này kém quá vậy dịch ơi Anh okay. Nhường gái ơi mèo anh thiên thắng người ta lại bảo anh vẫn là phụ nữ Rồi mua lại đó anh Thôi mui lại đó anh mua được một con kìa mua được một con rồi Ok tình nguyện bị loại đồ thua gái là nhục á chứ tình nguyện bị loại đồ ok rồi anh ơi chơi trò giật bèo giật bèo giật hay quá dịch ơi rồi hay quá hay quá dịch dịch dịch được thêm một con mèo nữa rồi cố lên dịch cố lên cố ờ, lên ờ vậy mà dịch kia dịch nhường con gái nhường con gái phải bóc con mèo bỏ vô chuồng của bà thôi anh ơi cái đó cái đó người ta gọi là ờ, dạy gái anh chứ không phải là không phải là nhường con gái đâu cố lên ok rồi xong Camui Camui té xuống lava rồi Ok bạn ờ. ơi Đây chỉ còn có một phút 40 giây nữa mọi người ơi Cố gắng lên cố gắng lên Rồi Mấy bạn đang thấy là tỷ số hiện tại đang bằng nhau Bởi vì Camui hồi nãy đã té xuống lava rồi Tỷ số đang bằng nhau các bạn ơi Ok Rồi dịch sắp hơn rồi Dịch sắp hơn rồi Cố <laughs> anh dịch là chạy ghê dữ anh dịch anh dịch đang đuổi theo mấy con mèo rất khổ sở bạn ơi ok bắt được rồi kìa bắt được rồi kìa may quá về nhanh về nhanh camui cũng đã bắt được rồi về nhanh về đây ok cố lên cố lên dịch cố lên nhảy bắt đừng để té nha vịt ơi rớt đi vịt ơi rớt đi cái gì đây trời ơi sao ơi vịt rớt sao sao chậm quá vậy sao chậm quá vậy ok chậm đi anh rồi ok trời ơi bà bà mua bà mui bà chạy qua tới bên kia luôn rồi dịch vẫn còn ở nhà cái gì dịch nhanh lên dịch khổ ghê luôn á trời ơi okay. còn có một phút mà anh ơi ơi bây giờ rồi đưa ơi bắt được con mèo rồi chạy chạy về nhanh lên rồi đúng rồi vậy thôi đúng hay rồi quá anh 50 giây 50 giây Trời ơi 50 giây Quy ơi 50 giây cuối cùng 50 giây cuối cùng Bắt thêm con là được nè 50 giây cuối cùng 50 giây cuối cùng có vậy đây cố lên cố lên 50 giây cuối cùng bà cá mũi bà vẫn chưa về cá mũi vẫn chưa về ok đang hơn vậy đang hơn vậy đang hơn đang hơn vậy đang hơn thêm một con nữa thêm một con thêm một con nữa lên cố lên cố lên cố lên 30 giây 30 giây Ok 30 giây cuối cùng mà người nào cầm được con mèo à. trên tay cũng được tính là đã, đã bắt được một con nha. Chu cha chu cha 276. Ui. Ok. Đây, chạy lên rồi xong mui Đưa lên đây Dịch những mười trên 18 mui cố lên Dịch những chưa bắt được Cố lên Cá mui té là ba Cá mui té là ba rồi Mui té rồi Ok dịch ơi bắt bắt con mèo lên Anh anh chỉ cần cầm được con mèo là coi như anh win anh cầm được con mèo rồi anh win, Hết giờ, hết giờ Oh my god, hết giờ rồi mấy bạn ơi Ôi tỷ số là hòa Trời ơi Vâng Và Mày như quá. anh em Như anh em đang thấy thì tỷ số hiện tại Bên dịch ba con Bên mui ba con Hòa nhau các bạn ơi Thiệt luôn á Tôi khổ ghê luôn á trời Tại sao lại hòa Mày nhau vậy? vậy? Hey, thôi được rồi, bởi vì là dịch với mui đang hòa nhau Cho nên chúng ta sẽ có một uh, trận đấu cuối cùng Bây giờ uh, mọi người uh, hãy uh, đứng lại vị trí ở nhà Em sẽ cho mọi người thêm uh, ờ, 3 phút nữa để mọi người qua bắt thêm một... À, không, không phải 3 phút mà đếm từ một một con nữa một con nữa một con nữa em đếm từ 1 đến 3 người nào qua bắt được thêm một con mèo đem về nữa thì người đó thắng ok <coughs> ok ok rồi ok bên kia vẫn còn được có hai con mèo thôi <laughs> ok rồi chuẩn bị nha một hai ba bắt đầu ok ừ, hai con mèo là dí chết luôn á không hai con mèo là ờ. đuổi hơi mệt luôn á bạn ok đấy rồi, đừng té lúc nào hết nha mọi người bây giờ hiện tại ai sẽ bắt được mèo mày đứng im tao bắt tao giờ mông đi coi ok trời ơi bắt chưa được nữa hai ông bà này đuổi mỗi con mèo bắt nãy giờ không được <laughs> thì khổ quá mà đây đây đứa này đây đây đây đuổi bắt có một con mèo ờ. đây nhìn tới vậy đi Trời ơi, bắt có mỗi con mèo mà ông dịch từ nãy giờ ông đang rất cực khổ. Trời ơi, trời lúc đây Hay quá, hay quá dịch ơi. Hay quá, hay quá, hay quá. Về về về dịch, về về về. Về về liên về liền đừng té đừng té bình tĩnh anh bình tĩnh anh mình đang hơn rồi mình đang hơn rồi cô chú té đi vậy chơi kỳ vậy bình tĩnh anh bình tĩnh anh mình đang hơn đang hơn bỏ chuồng bỏ vô chuồng bỏ vô chuồng ờ. là quy luôn nhanh lên anh cái gì vậy đi đạt đợi đợi ô đợi muối à trời ơi ờ, bỏ vô chuồng đi rồi ok mất mít dịch mít dịch là người dịch cái gì vậy bỏ vô chuồng đi dịch sao chưa bỏ chuồng nữa Ờ trời Rồi xong Coi như là ca mui còn đúng một con mèo cuối cùng mà ca mui vẫn bị té bạn ơi Ok ca mui thua rồi ok bạn ơi Và như anh em đã thấy thì trận đấu vừa rồi Mr. Dịch đã là người giành được chiến thắng Bởi vì trận phụ á Dịch đã là người kiếm được một con mèo đem về Đó cho nên Dịch sẽ là người giành chiến thắng trong trận này nha Ok và trong hỏi anh em đã có hai người giành chiến thắng rồi Thật là tự hào quá Yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. Ok chúng ta đến với trận tiếp theo nào Let's go Rồi ok bạn ơi Và vừa rồi chính là trận đấu vô cùng nảy lửa của Mr. Dịch và Camui Thì người chiến thắng chính là Mr. Dịch Và trận đấu tiếp theo vẫn tiếp tục là một cặp đôi rất là hot trong cộng đồng Hero Team Đó chính là Kyron đẹp trai và mèo Simi Cutie Simi chào mọi người Yo yo yo yo Rồi Simmy Sim Simmy chào mọi người nè rồi còn cái don chuẩn bị chào oh, thôi thôi cây don khỏi cần chào đi cái don đã biết rồi ok gì vậy thôi <laughs> đùa đùa đùa thôi cái don chào mọi người đi cây chào mọi người chào mọi người Trời ơi, mấy bạn nhớ coi nha, trận này mình win chắc <laughs> Ok Rồi, chị em yên tâm, tôi sẽ đem lại ánh sáng anh hội cho em dập lại hội anh em đi, đi, đi. Gãy, gãy, gãy Ok, gãy, gãy, gãy lên coi Vô nè nha Ok Tôi nè, tôi sẽ bấm bấm giờ nha, chuẩn bị nè Một okay hai ba bắt đầu ok thời gian nó được bấm rồi và hiện tại cây đòn té <laughs> trời ơi chưa gì cây đòn té các bạn ơi mèo simi đã được chạy ở bên kia ô hôm nay chúng ta sẽ nhìn thấy được một à, bạn mèo đang đi bắt mấy con mèo các bạn ơi cái gì cái cái gì, cái gì vậy cay sao té là ba hoài vậy cay trời ơi trời mèo simi đang liên tục yes mèo simi bắt được một con mèo rồi yeah yeah yeah cái đon kỳ này thua chắc rồi cay ờ. ơi Trời ơi trời Ok Cái đon nó ờ. bắt được một con mèo hay quá. Ô, bắt được mèo nhanh hơn hơn chim nhưng mà nó cua uh, hơn chim. Trời té. <laughs> Sao ông té hoài vậy ông rồi. Trời ơi là trời. Con mèo về vậy? Thôi không bắt không bắt mèo trong kia, không bắt mèo trong kia. Chết rồi, chết rồi. No. Ồ, ồ, khoan Sao tự nhiên hai người bắt mèo xong hai người không thả ở chuồng, hai người thả ngoài đây vậy? ơi tôi nói nha. Con mèo con con mèo đó là của người ngoài phải của mình Hả? con mèo nằm trong chuồng mới tính nha con mèo nằm bên ngoài biết là rồi, không tính biết nha rồi, biết rồi biết rồi ủa đâu trong chuồng của simi tôi thấy con mèo đâu ta <coughs> ủa mèo phải tại vì cả hai cả hai cả xạ cai và sim lụ vừa rồi là đều đều rớt bởi lava cả nên là Đúng đều không rồi. được tính ok và cố gắng lên Kairon ơi Kairon đã được một con rồi nè mèo simi được một con rồi nè cố lên Kai ơi mình là con trai mình không thể nào thua con gái được <laughs> trời ơi sợ rớt quá à Xin mi bắt được kìa ok ok ok ok ok ok em sợ rớt thôi trời con mèo chết mấy cái con mèo đi mấy cái con mèo cay <laughs> ơi là cay mấy con mèo đây cay rồi cay rồi cay rồi cay rồi bị ai tay sợ quá cay ron ơi là cay ron tôi chén ông quá trời ơi tôi chăm chạp đại ấy ủa ông bắt rồi ông thả xuống làm cái gì chết rồi chết rồi chết rồi trời ơi rồi xong cay té là ba hai vậy cố gắng lên cay cố lên cay cố lên cay ơi cố lên cay sao sao ôi còn lava nữa sao bắt cua đây cố lên cay đừng để té cay ơi. đi cay. Té đi. đây đây đây té. Thôi mình không nên chơi giọng người khác, không nên không Ok, cay Don đang nhảy những cái đường đường bắt cua rất là đỉnh cao bạn ơi. Cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi hai em con được rồi. ba con mèo rồi. Hai con rồi. Ủa Simmy được ba con luôn rồi hả? Vậy? Ba con luôn rồi. Trời ơi bên Đấy. kia còn ba con có, có có nghĩa là còn lẻ nếu như à không bốn con ở bên bên chuồng bên kia còn bốn con nếu như Kairon mà bắt được nhiều hơn thì Kairon sẽ thắng cố lên Kai ơi rồi ok được rồi Simi ơi té đi té đi Simi ơi không té đi Simi ơi té đi tên ok ok ok ok té đi té đi té đi Simi ơi té đi Simi ơi không té luôn té được rồi Sim sao té được trời ơi cai ơi chẳng lẽ có mỗi mình cai trong hội anh em là thua hả cai nhục còn bao nhiêu còn bao nhiêu thời gian còn bao nhiêu thời gian còn bao nhiêu thời gian hết giờ hết giờ rồi cai thua rồi no Vâng, hết giờ rồi bạn ơi thời gian mà Vừa đúng lúc hết giờ luôn Ok, bây giờ mình sẽ xuống đây mình tính điểm nha mọi người Kairon, ba con mèo Ok, Kairon ba con mèo bạn ơi Rồi, mèo Simi bốn con mèo trời ơi biểu tượng cho bố hồi kêu chúng ta đó yes. tôi cảm thấy tôi cảm thấy vô cùng nhục nhã nhục quá cay ơi nhục gì đã cứu trời đất ơi cay là chẳng qua cay nhường chim thôi không cay thấy hội chị gọi là không có điểm nào hết cay nhường thôi ok nha dạ. ok xong xíu nữa ca bị loại lần hai <laughs> tôi tôi cảm thấy thấy nhục nhã quá tại vì Kairon đã thua rồi trời ơi Kairon ơi thua ai thua thua bạn gái của mình là nhục quá trời ơi trời ơi ơn rồi bạn tới đâu rồi. trời ok bạn ơi rồi và đến với cặp đôi tiếp theo nha bạn nha đó chính là à, siro và mimi nha bạn nha ok rồi cây đơn. lên trên đi cây. nhục quá đứng dưới đây làm gì nữa lên trên đi lên trên đi nhục quá nhục quá thôi lên đây lên ấp mặt ấp mặt vô tường mới được rồi ok tiếp tục nha mọi người rồi ok bạn ơi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với gọi là à, cặp đôi siro và mimi nha các bạn nha thì để coi coi siro mimi ai sẽ là người giành được chiến thắng nha các bạn nha rồi ok bên đây chính là siro người chơi số 9 rồi anh mà thua là anh đừng nhìn mặt em nữa nha rô nha rô Ờ okay. tâm anh mà thua là anh còn không được nhìn mặt trai nữa cơ Ok Ok <laughs> Đừng để thua nha <laughs> Rồi Ok rồi chuẩn bị nè hai người chuẩn bị nha à, Tôi đếm vào nè Một Hai và bắt đầu ok đã bấm đồng hồ rồi đấy thì chúng ta đang thấy rằng là nếu về nói về bắt cua thì ông chùm siro và chùm bắt cua trong trong game của chúng ta trong game minecraft chúng ta rồi ok Rô đang đuổi theo mấy con mèo nhưng mà bắt mấy con mèo thì hơi khó Điều bạn ơi. ơi. Hay quá Điều luôn. Cả hai đều đang Rô đã bắt được một con mèo Cố gắng lên Rô Ok Mình thì mình không muốn ai trong team mình bị loại hết các bạn ơi Mình không muốn ai trong team bị loại hết Cho nên là hy vọng rằng là Hy vọng rằng là người người người người thua sẽ là cái đo tiếp What? Ok Ok <laughs> Ok Ok Ok dạ. dạ. tôi đùa Tôi đùa tôi đùa Ok 30 giây đã trôi qua Ủa mày mày đòi Ủa mày mày đâu Ủa đây đây đây đây Mimi mới vừa té lava chết hả trời ơi trời ok cố gắng lên rồi rồi, để coi Sido, ờ, Sido đang vẫn đang tiếp tục đuổi mấy con mèo. Con mèo này khó quá Phong ơi. Trời ơi, mấy con mèo ơi, anh đâu có dễ đâu. Thì đấy, nhưng bắt mèo thì khó lắm. Thì phải ờ. khó như vậy mới là trò chơi anh hiểu không? Trời đâu phải dễ dàng đâu. Ủa sao Mimi bắt nhẹ nhàng quá ta? Mimi bắt nhẹ nhàng quá. Mimi đi ngang qua chụp phát rồi bắt được con mèo liền luôn nhanh vậy ok đây bạn đang thấy rô rô đang bắt cua đường tắt các bạn ơi nói chung là cái bắt cua này rất là dễ luôn cho nên là rô gọi là không cần phải nhường luôn đó. tắt mày mi ơi lúc bắt mèo thì đi bình thường thôi ok cố lên rô ơi sao mấy mèo tập trung bên nhà mà mi mi không vậy ai mà biết được nó chạy đó anh nó chạy đó xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi mi mi té là ba rồi. rồi mimi té là ba rồi các bạn ơi cố lên rồi đây mọi người ơi mọi người mọi người ơi mọi người Mọi người ơi, mọi người chơi, mọi người bình luận xíu nào mọi người Sao mọi người im lặng thế Tao mới cần Tao mới cần Tao mới cần ơi Mimi hay quá Có khi là Mimi Bạn mấy con mèo này là bạn của Mimi không nhỉ? Sao Mimi bắt thì dễ như vậy? Ai mà biết được Đây cô quá mấy anh mà Mấy anh mà quanh cỏ cứ, cứ, cứ đứng che che mèo không mà tôi bắt không được mọi người ơi Nè tôi nói nè Nhanh thôi tôi nói cho mọi người biết nè bắt mèo quá thì bắt dễ ok bắt dễ thật ấy nhưng mà siro hiện tại đang hơn mimi một con mèo cho nên đừng có tưởng bắt được thôi đâu bà định bắt người rớt vậy chứ hay quá rồi mimi à nhầm lộn Rô Rô lại có thêm một con mèo đó rồi Mimi ơi nói gì đi Mimi À quên nhầm Mimi có biết nói đâu Nói gì dạ. nói gì Rồi bây giờ Mimi mới bắt đầu bắt khó nữa bạn ơi Tại mấy con mèo bắt đầu nó ít đi rồi Nó sẽ tản ra rất là nhiều Mimi bắt đầu bắt khó hơn rồi nè Ok Ở Mimi à, đang Rô Mimi đang chậm chậm lại gần con mèo rồi. Yes Mimi bắt được thêm con rồi Rô thì hiện tại à. Rô hiện tại đã có thêm một con nữa là năm con luôn chứ đâu ra bốn con năm con rồi Rô có năm con mèo thứ ba rồi còn 10 giây có 3 con rồi. Ok, 15 giây cuối cùng. 15 giây cuối cùng. Nhanh nhanh Trời ơi. Rô phá kỷ lục rồi mọi người ơi. Rô phá kỷ lục 6 con rồi. Hay quá. Mimi vẫn đang đuổi theo mấy con mèo à. Trời nói về bắt cua thì Siro là chùm à. rồi Ai chơi lại Trời ơi trời Ủa Mimi giờ kìa Hết giờ Ui wow. Chém tí bắt được thêm một con nữa rồi, trời ơi Vâng, mấy bạn ơi, các bạn thấy Một trận đấu vô cùng nảy lửa và căng thẳng Trời ơi, Mi phải nói là một trong những người một những trong những người chơi chơi khá là giỏi ở bên hội chị em mà vẫn phải thua Siro. Tại vì sao? Tại vì Siro là ai? Ông chùm bắt cua của Hero Team mà làm sao mà có thể thua được Mi được. Trời trời rồi xong quýnh lộn luôn mấy bạn. Cha dạ, cái ơi, vậy là từ nay người duy nhất không để nhìn mặt họ anh em là cay. Đúng Yeah, dạ. dạ, vui quá. Wow, từ nay à, từ nay người duy nhất thu con gái trong team hero team là chỉ có Kairon thôi nha bạn <laughs> ok thì à, để coi đếm coi siro là được một hai nè ba bốn năm sáu sáu con mèo còn bên mimi thì hiện tại là ba con mèo bạn ơi ờ. ok trời ơi thật là tiếc quá đi nhưng mà không sao mimi vẫn còn cơ hội ở trong vòng loại tiếp theo cho nên là không sao đâu mimi à rồi ok chúng ta cùng nhau đến với màn tiếp theo nào let's go let's go let's go let's go rồi ok bạn ơi Và sau trận uh, trận đấu người ta gọi là gì nhà Trận đấu vòng loại thì các bạn đã thấy là Đã có bốn người bị loại chính là Mimi, Sammy, Kairon và Kamui mọi người ạ à. Và bây giờ tiếp theo sẽ là vòng loại 2 nha mọi người nha à, Vòng này ta sẽ gọi là vòng bán kết Đó vòng bán kết nha mọi người Thì cái vòng này á thì sẽ là có Mimi, Sammy, Kairon và Kamui sẽ thi đấu với nhau Thì thi đấu với nhau như thế nào đó chính là sẽ là hai đội đấu với nhau luôn nha là đội bên đây là có mimi với sammy nè đội bên đây là có kairon camui nè đó và nếu như đội nào thua thì sẽ còn lại hàm hai người cuối cùng và hai người cuối cùng đó sẽ phải okay. đấu với nhau và nếu như một trong hai đội mimi sammy hoặc là kairon và camui đội nào thua thì sẽ đội đó còn hai người đúng không thì hai người thua đó sẽ phải thi đấu với nhau để tìm ra người cuối cùng người cuối cùng được giành chiến thắng và người cuối cùng thua thì sẽ bị loại đó bạn hiểu không ok bạn nào chưa hiểu thì xem hết video hiểu nha rồi ok vậy đi cho nhanh <laughs> ok rồi bây giờ thì mimi sammy là một đội camui với kairon là đội hai đội đã sẵn sàng chưa nào sẵn dạ, sàng bạn ơi sẵn sàng à, nhìn hai thấy cực quá ba nhìn hai thấy cực quá bên đây thì đứng im mà còn bên đây nhảy múa lung tung với vốn ok <laughs> rồi chuẩn bị nè tôi uh, chuẩn bị đếm giờ nè nha rồi đây tôi chuẩn bị bấm giờ nè chuẩn bị nè một hai ba bắt đầu ok và như các bạn đang thấy thì trận đấu đã bắt đầu <laughs> vừa vô chưa gì là bà mimi bà té rồi trời ơi là trời ok bèo ơi đứng lại đứng lại bèo ơi một đứa hay quá đội của Kairon hiện tại Kairon đã bắt được một con mèo Mimi ơi Mimi té tiếp Ok rồi xong cây đòn té rồi Cây đòn té <laughs> Trời chù ẻo như vậy Trời ơi bắt được con mèo mà lại bị té mấy bạn ơi Khổ ghê luôn á Ê à, nhờ anh Mr. Dịch xuống dưới giết con mèo à, mà bị rơi ở bên đó dưới đó giúp em nha Con mèo nào mà nó bị rơi thì giết giết giết giết giúp em nha Ok ok ơi đang thế trận thắng luôn á cai con té ăn cái thành thế trận thua luôn kìa ủa cái cái anh kêu anh anh chù ẻo em chi anh ơi anh chù ẻo em á ai chù trời ai chù đâu trời ơi mấy bạn ơi anh ơi khó quá mấy bạn ơi Trời ơi là trời, tôi là tôi đang thấy là đội của Kairon với Camui là là là đang yếu thế hơn nè. Nếu như mà là trận à. này mà Kairon hoặc hoặc Camui mà thua á thì Kairon với Camui sẽ phải thi đấu với nhau. Có khi nào trận 2 mà Kairon chịu thua không ta? Không ơi, không ơi, không ơi. Sao anh sao? Đang muốn là chúng ta lại tiếp tục vào cái thế trận giữa đội bạn thân và đội người yêu rồi không ạ? Ôi. Trời ơi, khó quá. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh thôi. Rồi, xong rồi. Sao cái ơi? Bên đội Bên đội của Kairon hiện tại đang có bốn con mèo nhớ bạn nha Còn bên đội của ờ, Mimi và Sammy hiện tại chỉ có ba con thôi ờ, Tiếc vâng. Quá. Khó à, khó à nha, khó à nha Ui okay. trời nhảy nè, nhảy nè, nhảy nè Ôi đây Phong ơi Ờ, có bên Kai ơi, nằm Đừng thấy anh cho con Đừng thấy anh cho con Em đâu vậy ơi, em có hề đâu đó Cái gì em Cái gì vậy bố Rồi, sao rồi, ui té rồi Ok, Mimi ơi, Sammy ơi, Camui té rồi Nếu như hai người đem được hai con mèo này về Thì hai người vẫn sẽ có cơ hội thắng Cố gắng lên nào Trời ơi, đang thế trận thắng Mui té phát thành thế trận hòa luôn rồi Và bên ờ. Đây, các bạn có thể thấy Bên uh, ờ, Mimi và người gì ta Sammy đang có năm con mèo Xem ơi, xem rồi, gì thì xem Chị cũng là chị em còn bên Kairon, Camui thì hiện tại đang có 6 con hả? 6 con mèo luôn. Ủa 6 con hay là mấy con? 6 con luôn hả? 6 6 6 6 6 ok vậy là hơn rồi đây đây đây đây đây đây đây đây mày đã mày rồi bắt nó về rồi rồi cố lên cố lên sammy té la ba rồi ok sáu đều sammy sammy té la ba rồi ê mọi người mọi người hắn rồi con mèo nào bảy sáu con mèo nào mà là con mèo bị loại sống chuồng mọi người giết giúp tôi nha giúp nha ờ ok ok tám sáu rồi tám sáu rồi mọi người con lên trên đấy vậy ờ, ờ, ờ. ok nhảy nhảy nhảy Bây giờ chỉ còn à. 20 giây cuối cùng Kairon té ở, ở phút 20 giây ok Trời ơi có hỏi luôn rồi còn có hỏi hội Mimi cũng té luôn rồi Sammy ơi con mèo cuối cùng con mèo ơi con mèo cuối cùng lên lên lên lên lên ơi hết sắp hết thời gian rồi lên lên con mèo cuối cùng con mèo cuối cùng con mèo cuối cùng con mèo cuối cùng sẽ về hai một hết giờ dạ. Ôi không Rất tiếc cho Sammy khi Sammy đã bắt được con mèo cuối cùng nhưng chưa kịp đem nó về chuồng các bạn ơi Thật là tội nghiệp Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem thử coi đội nào giành chiến thắng nha Thì đội Kairon có bao nhiêu con mèo đây hả anh Mr. Dịch? Ờ, 9 con tất cả 9 con luôn sao? Wow, còn đội của Mimi và Sammy là bao nhiêu? Anh Sido đếm giúp em nào 6 con tất cả 6 con trời ơi một bên một bên 9 con một bên 6 con các bạn ơi thiệt là buồn quá đi mà Thật là buồn quá đi mà Trời ơi là trời Thôi Mi không ơi. sao cả Mi ơi Mi ơi Mi ơi Mi ơi Xin vĩnh biệt cụ <laughs> Dịch quá đen Dịch dịch quá đen kìa Ok rồi mấy bạn ơi Thì coi như là trận này Don và và ca Ka Don và à quên Don và ca Mui đã giành được chiến thắng xin chúc mừng vậy gặp lại nhau ok Vậy thì trận đấu tiếp theo sẽ là Mimi và Sammy sẽ thi đấu với nhau nha các bạn nha Và để xem coi okay. Mimi và Sammy ai sẽ là người bị loại Ngay lúc này các bạn hãy kéo xuống dưới phần bình luận Và sau đó soạn cú pháp tên người bị loại trong trận này <laughs> Dễ sợ Em đến tổng đài Hero Team Gửi đến tổng đài Hero Team cho mọi người nha Đó, các bạn thử đoán xem coi ai là người thua trong trận này nha các bạn nha Rồi, và trận đấu tiếp theo sẽ là Mimi và Sammy Mọi người uh, chuẩn bị uh, chuẩn bị uh, vào vào vào vào trận nào Let's go, let's go Vâng, ok bạn ơi Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với trận chung kết lần này Và người nào mà là người thua cuộc Thì người đó sẽ bị loại vĩnh viễn khỏi trò chơi con mực của Hero Team mấy bạn hãy thử đoán xem ai sẽ bị loại đây Vâng, và thí sinh chúng ta chính là Sammy Chào mọi người Sam Và Mimi Ok, những người thua cuộc Chào mọi người đi Mimi Rất là vui Ok rồi, Mimi đang rải muối rồi đó <laughs> Mimi đang rải muối rồi <laughs> Ok năng lượng Rồi, ok, chuẩn bị nha Tôi ờ, bấm giờ này nha, chuẩn bị nè Một ờ. Hai Ba Bắt đầu Có lên mọi người ơi Có lên mọi người ơi Trời ơi, giờ vô luôn Mimi ơi Ê, mà sao rồi ba luôn trời ơi té luôn trời ơi té nữa cái gì té liên tục vậy cái gì à, có khi nào có khi nào hồi một trong hai chiến thắng với tỷ số một không không mọi người à, em không biết nữa có khi nào tí nữa không đều luôn mọi người hả đi bắt được lùa mèo <laughs> mèo lại chạy rồi ok bắt được rồi bắt được rồi về về đem về đem về đem về đem về lại lại lại mọi người hãy sợ cuốn pháo chị em ơi cô rồi xong tiếp chị em ơi chị em ơi xong luôn mimi té nữa hả trời té hoài đừng hoảng loạn mimi ơi đừng hoảng loạn hãy bình tĩnh <laughs> thôi đúng rồi hoảng loạn cố gắng lên nào ok một phút 50 giây vẫn còn một phút 50 giây cố gắng lên ủa mimi được mấy con rồi mimi được một con. con sammy thì giờ đem thêm con này về nữa là được hai con hay quá sam ơi cố gắng lên nào cố gắng lên nào Đây, tôi bảo là nuôi mèo có khác nhà nuôi mèo khác mà do lúc đó tôi bị gọi là rung tay thôi hiểu không ủa? sao trong đầu chơi còn bớn nữa sao trong trận trước mimi bắt mèo hay lắm mà sao trận này mimi bắt mèo dở vậy mimi ờ. Trời ơi. hoảng rồi hoảng rồi đừng hoảng rồi có đây có đây ba một rồi ba một rồi ok sao bắt con gái cái gì kỳ vậy rồi mimi mà không đuổi theo được con mèo nào hết trời mimi ơi à, ok hay quá tôi đuổi nha tôi đuổi biết vậy tôi đổi rồi sao rồi xong té rồi sao luôn mắt rồi sao cái giấy biết vậy tôi đổi cho cái trận đấu này thành là trận đấu bắt heo sẽ hơn cái gì vậy mimi ôi vẫn được vẫn ờ, được hay quá Mimi Mimi vẫn có thể nhảy lên được hay quá ba hai rồi Mimi cần thêm hai điểm mới để thể hơn được Sammy Mimi còn thêm hai điểm nữa Sammy thì bây giờ chỉ cần cái gì nữa trời ơi Mimi té nữa ôi rồi ôi xong rồi xong rồi xong rồi đây mà oh my cái té hoài vậy <laughs> hoảng rồi hoảng rồi mimi hoảng rồi bình tĩnh mimi ơi bình tĩnh thôi bình tĩnh thôi chết Đúng rồi mimi ơi chắc là mimi sợ mà. chắc thua chắc... không có gì đâu thua mất tiền thôi à chắc là mimi thua mất tiền rồi ok có tiền thưởng sam bốn con sam bốn con Ôi, ok gì vậy trời. không sam nhảy luôn rồi mấy bạn ơi mệt mỏi quá mình nghĩ rằng là chắc là do là mimi đang sợ bị anh áo đo à, anh áo đỏ gọi là cầm cái dép lào đập vô mặt cho nên là mimi đã <laughs> gọi là đang rất hoảng loạn các bạn ạ à. cố lên mimi ơi cố lên cố lên cố lên cố lên mọi người ơi cố lên sam đừng qua rồi sam ơi đúng rồi đi nhầm tay ok 5 giây cuối cùng 5 giây cuối cùng 5 giây cuối cùng ba à, hai một hay quá sam ơi sam ơi vừa đẹp luôn mọi người à quá, quá. mọi người có biết tại sao mình lại đặt cho trận đấu này là trò chơi bắt mèo không Hả? là bởi vì nếu như tôi chọn trò chơi này là trò chơi bắt con bò trò chơi bắt con heo thì tôi thách mấy người sạch được con bò con heo đem về luôn á ui trời ơi ok bò nó ép rồi nhìn thấy gì đâu đúng rồi <laughs> ok để chúng ta đếm thôi coi hiện tại là sammy đang có một hai ba bốn bốn con hả năm ơi năm con, con. con sammy năm con mimi thì có một hai và ba con mèo như vậy là mimi đã thua sammy hai con vậy là người bị loại của chúng ta trong trận đấu thứ hai lần này đó chính là mimi Oh my god, thật buồn quá Vâng các bạn ơi, bà Mimi đã bị loại rồi Bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy Mimi biến mất nào mọi người Ai đó cho Mimi biến mất giùm tôi đi Mimi à Trời ơi, Mimi Tạm biệt Ờ, hơi Mimi ờ. rồi Mimi bốc hơi rồi ok các bạn ơi không sao đâu bạn yên tâm nha Mimi chỉ là bị loại thôi chứ Mimi không có bị gì đâu nha bạn bị loại thôi nói chung là bị loại trong trò chơi này thôi vậy là Mimi không có được phần thưởng rồi tội nghiệp Mimi quá ok và rất may mắn trong trận này Sammy đã là người giành được chiến thắng Sammy có cảm nghĩ gì là... Dạ. về à, trận đấu của mình vừa rồi không thì nói chung là tôi là đội loại toàn là những gọi là kiểu là toàn xếp gọi là cái top gọi là bét ơi là bét luôn tại toàn sắp bị loại không à trời đất ơi từ tập 1 đến tập 2 ừ, ờ, rung quá đúng rồi <laughs> Sammy lần nào ừ. cũng là người gọi là à. vô vòng bị loại hết các bạn ơi ok còn nguy hiểm còn nguy hiểm hiểu không đó dịch, trời ơi dịch dịch làm gì vậy Dịch lại <laughs> gì vậy Trời ơi Ông làm luôn bàn thờ cho ta luôn Ông nội này quá đen Ok bạn ơi Và trong trận đấu lần này Thì Mimi đã bị loại rồi Nhưng mà rất tiếc nha bạn nha Là bởi vì là trận trước á bởi vì là tập 1 cho nên mình mới có cái quyền, có cái đặc quyền á là gọi là 50.000 like để cho người đó sống lại nhưng mà bắt đầu trận này á thì người nào bị loại là sẽ bị loại luôn nha bạn nha không có được quyền quay lại đâu có thể là mấy bạn sẽ bảo rằng là cái này nó hơi bất công với mimi nhưng mà nếu như ai cũng 50 000 like sống lại thì đến khi nào trò chơi mới kết thúc đây đấy kết thúc cho nên chơi. là cho nên là các bạn thông cảm cho mình nha nói chung là không sao mimi cũng đã rất cố gắng rồi mấy bạn hãy luôn ủng hộ cho mimi nhá dù gì mimi cũng đã chiến thắng được rất xuất sắc trong trận đấu màn 1 rồi các bạn ạ à. và để xem coi liệu rằng trong những màn chơi tiếp theo ai sẽ là người tiếp tục bị loại đây có thể sẽ là mình có thể sẽ là dịch có thể sẽ là siro hoặc chắc chắn sẽ là Kairon thì các bạn hãy thử đoán xem nhé chắc chắn là Kairon <laughs> ok rồi và hẹn gặp lại các bạn ở Hero trò chơi con mực tập 3 Bye bye, bye Yêu anh em phải rồi Tạm biệt